nhà cung cấp đa dịch vụ truyền thông và viễn thông hàng đầu Việt Nam. SCTV sống động từng giây, tự hào 30 năm đồng hành cùng gia đình Việt. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 8 phim Ngày hôm nay thì Hoàng Trí lại quay trở lại và tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện, những cuộc trò chuyện gặp gỡ rất là thú vị Và thưa quý vị, trong ờ, chương trình 8 phim ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một không gian đặc biệt